ok ok xin chào bạn đã channel mình nha mình là Jackie đây hôm nay mình sẽ vì uh, lê lê à hiu mình solo mày chạy đâu mày mày vừa đánh tao mà mày mày chi chạy đâu con chó mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu búi này mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu con mày chạy đâu mày chạy đâu mày chạy đâu mới vô mình mới bật video lên thôi mà sao thằng này nó cắm cơm nó đập lên luôn à? à à à à, à. thằng này cắm cơm nè nó cắm cơm nó đập mình luôn nè à à à, à. tao mà tao mà không có tập tập ờ, tao mà không tao mà có tập thỏ là tao giết mày giết mày nãy giờ đó mày đánh ai mày đánh ai mày đánh ai ý là bị đá nữa hả đúng rồi nó đánh được trước mà đứng lại đứng lại đứng lại mấy, mấy, mấy bạn thấy mình chửi hơi nhiều thì thông cảm nha do thằng này mới đợi mình trước nè <laughs> thì đánh nhau mình sẽ hay chữ chữ mình sẽ hay chửi kêu nó dưới, đứng lại ừ nè thằng y dễ dễ này nè trời ơi cầm electric clo đây với được rồi mà cầm gót đi mình trời ơi ô mẹ ơi, mình chi chơi bắt chỉ với nó luôn nè ê coi chặn đâu đó coi à. nè biết mày đi đâu mày đi con sâu mày đi đâu con sâu mày đi đâu trời ơi mình hơi bị cay rồi đó ủa nó đâu rồi nó đi đường nào không hay luôn Thôi ba Thằng nào sao một tí rồi Ủa Tôi làm gì có gói cho mình À à à à Rồi sao ăn một tí nữa rồi Em được mấy bạn Mới đánh Ủa Ủa nhưng mà hình như mình Mình mình mới đánh nó một hit thôi mình mới đánh nó một hit thôi mình có chưa gì ờ, nó nó lên thiên đàng luôn mà mình mới đánh nó một hit thôi ủa bạn không hả bạn ông à ôi mẹ ơi tôi không biết mình lỡ với bạn của cô rồi à, bạn nó ừ, ừ mấy bạn thấy tự nhiên mới chiếm có phát rồi tự nhiên đâu ra nó ngẫm nó tự ngẫm luôn tự nhiên mình mới chiếm nó phát cái nó tự ngẫm luôn nè mà ả thật đấy ủa còn thằng thằng nào nữa ta Ê, nào ra đây coi xin miếng bao ti uh, giao lưu võ thuật ủa sao không có thằng nào giao lưu võ thuật đây vậy ta em à, ok thôi ông ra đây để tôi thử giao lưu võ thuật với ông coi ủa rồi em bao ti có thằng nữa nè bạn <laughs> <laughs> đánh delete nó gì nữa quên quên quên mình lộn mình lộn mình lộn mình chưa phát thật mà tôi tự tôi thử biến nó cây kiếm khổng lồ tôi thử solo đại thử rồi ba từ từ cái thằng này quýnh được không từ từ thằng này quýnh được không quánh nó luôn <laughs> quánh nó luôn miễn có người quánh là được rồi hôm chơi nè ba ở ra ngoài ra ngoài đây chơi nè ba chơi trong nó hẹp cũng chết bà sẽ xử solo với bạn mình nè bạn cho solo được hay không thì mình không biết rồi hóa phờ lên ế lắc nó từ từ từ từ đứng máy nữa chết này sang multi và solo phờ lên đi ba đấy không sao nữa nè phụ phụ mới có phạt chính mà lo Ê, biến nhỏ lại đi cho chắc à mochi nè mu mochiku mochiku alo mình đặt đề Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali liền rồi xong nó ngỡ mẹ nó rồi rồi thấy mình chơi hay chưa hai vợ tổ đánh nhau à, hai vợ tổ đánh nhau cái xong nó úp luôn rồi kia ờ, rồi, bị bị bị lại nè Các bạn thấy hay chưa bb chưa ba alo à mà solo với thằng ờ, mochi luôn rồi sao bạn luôn rồi hả đó luôn rồi <laughs> solo đại ba thằng hiêu à mochi nữa nè mày mày ra đây mày ra đây mày ra đây tao chơi mày luôn nè tao chơi mặt mày luôn nè tao chơi mặt ừ rồi xong vú già luôn rồi ngủm luôn rồi do nè phụ mình bệnh nên mình nên mình không an tâm nên là mình không canh tâm chơi mất bao party không đâu chuỗi solo cho vui à à, nhưng mà mình cũng nói giải thích là mấy cái từ mình nói mấy bạn không nên học theo nha bạn vì mình đích mà nói cho mấy bạn cho nó hài hài đích giải trí thôi chứ không có mang túc gì đâu nha ừ mấy bạn chửi mình ấy thì mấy bạn ký số phụ mô tả phần mô tả mình có cảnh báo trước rồi nha và trong em bây giờ mình nói thêm luôn nha solo tiếp này ba mất bao tí cũng giờ sao con cu nhí mình kia ô mẹ ơi nhưng mà giờ hai thằng á à, là Muji giết nó Ê, cho tôi đi solo riêng với nó được không À, à à à mày tới đây mày tới đây mày tới đây mày tới đây mày tới đây con mặt con này ủa rồi sao giết nó em <laughs> mà giờ hai phần tổ solo luôn không ôi mẹ ơi hỏng đường sinh sản rồi rồi ghê đó rồi số ba trên ba rồi ôi mà cái này như là vn solo luôn rồi bà đó cho phải vn sao ti nữa nè mày ra đây mày ra đây mày ra đây mày ra đây mày ra đây mày ra đây mày thấy cái này không tao thầu mà mày nè mình đánh nó giờ nó rén liền <laughs> mình đánh này nó rén liền bơm à, lắm nó đang truyền à nó vô nó kìa nó ra nó kìa bật luôn tao giết mày luôn à mày ăn đó đây cô ơi solo đập mặt nó đập rõ xong tôi bị nó đánh vào xuống dưới lòng đất luôn rồi ông biết tại sao ông chiêu xe của mu chi nó làm cho người ta ông biết ông chiêu xe mu chi nó mà không biết gì không chiêu xe mochi nó đánh người ta ờ, bay xuống dưới lòng đất luôn nè cho nó chiêu xe có trái mochi nó đánh người ta bay xuống dưới lòng đất luôn nè chứ giỡn gì nè nó tôi solo, bữa vài lần nó tôi solo